ôi riêng nước thân thương nước hương trong xanh mát bao năm rồi xa cách đồng mãi tâm hồn tôi bao người đã đi xa bao người còn ở lại riêng vẫn trong xanh mát này riêng bên tôi thầm thì báo kỷ niệm cành khế đầy hoa tím trong một chiều hoàng hôn